các bạn à, các bạn xem video này có chắc chắn là qua tài liệu Welcome to my team đó là một tài liệu mình dùng để làm việc và gửi cho tất cả những người mà muốn kiếm tiền online miễn phí hợp tác với team mình thì video này giống như là cái mục là video tổng quan giới thiệu về các dự án mà hệ thống đang chạy thì video mình này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách sơ lược nhất về 20 dự án mà bên này bên nhóm mình đang chạy còn các thông tin chi tiết á, thì các bạn xem cái đường link ở phía, phía, phía bên à, dưới á, trong cái tài liệu thì bước 1 là các bạn nghiên cứu dự án thì đây là video rồi ở dưới link video đó là link thông tin dự án mình đã tổng hợp thành một cái file văn bản rồi các bạn muốn tham gia dự án nào hoặc các bạn muốn tham gia hết dự án cũng được các bạn bấm vào cái link ở dưới nữa là có một link đăng ký tổng hợp hết link đăng ký của 20 dự án thì à, bên bên bên bên nhóm mình chia ra chia ra để cho mỗi người dễ mọi người có những người họ có thể tham gia một nhóm dự án có những người họ có thể tham gia hết ba nhóm dự án thì bên bên mình tạm chia ra thành ba nhóm dự án đó là nhóm đầu tiên nhóm 1 cản chứng minh nhân dân đó là VNDC, Coinbase và Uphold VNDC đó là một cái đồng stablecoin được bảo trợ bằng uh, tiền uh, pháp định của Việt Nam đó là Việt Nam đồng à, hiểu hiểu nôm na đơn giản nó là một cái sàn giao dịch coin của Việt Nam và nó là một cái ví điện tử chuyên đựng chuyên chuyên giao dịch coin của Việt Nam đơn giản như vậy và các bạn tham gia các bạn sẽ nhận được 10 000 và các bạn tuần red có nghĩa là các bạn giới thiệu được một người tham gia và người đó KYC có nghĩa là xác minh chứng minh nhân dân thành công người đó cũng được 10 ngàn trước đây là tới 25 35 ngàn bây giờ chắc cái quỹ marketing nó giảm rồi nó, nó, nó tụt xuống còn 10 ngàn à còn coi biết thì à, trước đây nó khá đình đám với cái đợt phát dự phát à, đồng CNB còn bây giờ là phát đồng CNG thì à, một người các bạn nhận nói chung là, là các bạn nhận được khoảng 30 đô và các bạn được rét cũng 30 đô và các bạn hưởng đến 5 tầng thì khoảng nghe nói là đầu tháng 6 lên sàn đợt trước là CNP nghe nó có người đặt kiếm hơn 20 triệu từ cái việc là bán bán đồng coin CNP mà mình nhận được cài được còn bây giờ các bạn cũng có thể cố cài còn còn cơ hội là hai tháng rồi đó à không khoảng hơn hai tháng tháng gửi nữa tháng 6 bây giờ là giữa tháng tư còn tháng gửi nữa Uphon Uphon đó là một cái ví chứa coi nó so sánh có thể nó giống như ví VNDC nhưng mà nó nó nó không có hoạt động trên nền tảng của Việt Nam nó nó là một ví của nước ngoài nó liên kết với cái uh, ờ, trình duyệt Brave á trình duyệt với mình sẽ nói sao nó để rút vịt bán và chữ cái thuốc thành là ờ, BAT ờ, á cái này thì nó không phải là chương trình trực tiếp của cái ví Horn mà có một số đơn vị một số cá nhân họ nhờ bằng KIC họ thuê bằng KIC và bạn được nhận hoa hồng à, trung bình giá hiện nay trên thị trường hình như là à, người người KIC được 30 ngàn và người giới thiệu như là bây giờ lên tới 25 ngàn Ờ, một trong những cái kèo mà nghĩ là hot nhất bây giờ rồi thêm cái kèo của ờ, Vinan nữa ờ, nói chung lại thì nhiều người họ họ như họ bỏ tiền ra để họ mua tài khoản về họ để giao dịch nhiều hơn lớn hơn hoặc là những sắc đó nói chung là cái này thì mình cũng không nghiên cứu kỹ tiếp theo là về nhóm nhóm nhóm nhóm dán hai là nhóm này các bạn chỉ cần lên web đăng ký một cái tài khoản rất là đơn giản hoàn toàn hoạt động trên nền web không cần phải tải app ba cái kia thì uh, có BTC, KC thì càng tải app uphold cũng càng tải app coi biết là trên web luôn nhưng mà cái đó bắt buộc phải chứng minh nhân dân nhất là uphold phải cần chứng minh nhân dân đủ 18 tuổi trở lên mới được nữa còn uh, nhóm 2 là những uh, dự án chỉ cần các bạn lên trong web đăng ký tài khoản chuẩn red uh, nói chung là hoạt động 100% trên web thì uh, hitcat hitcat đó là một cái trang rất quảng cáo cho nên là các bạn đăng ký tài khoản các bạn rất quảng cáo và các bạn tuyển red các bạn sẽ nhận được hoa hồng tới 14 tầng lúc về paypal thì các bạn lướt quảng cáo ban đầu sẽ không được tiền mà được cái đồng bát cái đồng đấy các bạn nâng cấp lên khi mà các bạn đạt level 3 4 gì đó và các bạn cộng thêm tiền ghép nữa thì các bạn sẽ được lướt quảng cáo có tiền trung bình mỗi mỗi lướt tùy từng cấp độ các bạn đạt cấp độ càng cao thì nó sẽ càng nhiều tiền ban đầu có thể không phải không mấy đô từ từ lên có thể không phải một đô một lít tiếp theo là an phát thịnh đó là một trang thương mại điện tử nó giống như ba bốn giờ trước đây các bạn đăng ký sẽ được 130.000 vào ví tiêu dùng và các bạn được ghét được 25.000 vào ví tiêu dùng và các bạn cộng tuyển uh, cộng tác viên mà nâng cấp pro hoặc là cộng tác viên đại lý hoặc là bán hàng gì đó nói chung là các bạn cũng được hỗ phần trăm doanh số tiếp theo là dự án được xâm thân được xâm thân đó là một nền tảng hoặc nền tảng làm việc cho freelancer nơi đó là một cái chợ mà là một nơi trung gian để những người cần thuê miếng cần thuê muốn các công việc liên quan tới IT ví dụ như là các bạn cần design chạy quảng cáo hay là làm bất cứ cái gì đó đều các bạn có thể lên đây thuê mướn và những người freelancer những người làm việc tự do họ lên đây và họ nhận shop và hai bên cùng nhau nạp tiền vào cái nền tảng này họ sẽ là ở trung gian họ đảm bảo cái giao dịch thành công bên làm bên bên nhận việc hoàn thành và bên và bên uh, muốn việc họ họ, họ họ cảm thấy ok thì chúng bắt đầu giao dịch bắt đầu uh, ờ, tuyền lợi nhuận tiền tiền tiền ờ, công được trả cho bạn và bạn và bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng như vậy như vậy khi mà bạn giới thiệu thì những người mà tạo đơn những người mà có nhu cầu thuê mướn các bạn sẽ được 10% trên đơn đó còn khi mà tuyển rep thì các bạn sẽ được 1.000 trên một trên tầng 1 và 500 đồng trên tầng 2 SWKL đây là một cái uh, dự án về booty nó giống giống như Corbis gì đó nhưng mà nó hoạt động theo cái phong cách khác và các nhiệm vụ nó cũng khá là nhiều nó không có không thiết là phải KAC nó không phải ấp chứng minh nhân dân mà nó làm các hoạt động à, để các bạn kiếm cái token SQL ứng token này có thể rút về hoặc là các bạn chữ dùng ví đi nhận lãi à, ờ, WebTag WebTag là một cái mạng xã hội của Mỹ à, nó lai lai giống như của linh linh, linh tinh đó mạng xã hội tiện dụng á thì các bạn sử dụng thì các bạn cũng giống như là những mạng xã hội trả tiền khác thì bạn có hoạt động gì đó đăng bài like share comment để thiết bị giới thiệu người khác tham gia thì các bạn sẽ được à, và khi họ nâng cấp lên các gói cao hơn để sử dụng các tính năng cao cấp hơn thì các bạn cũng được hoa hồng lên tới 5 tầng Min Min là một mạng xã hội chạy trên blockchain thì khi mà các bạn hoạt động trên đó các bạn like các bạn follow hoặc là các bạn nói chung là các bạn sử dụng mạng xã hội đó thì các bạn sẽ được túc thành và từ túc thành này các bạn có thể chỉ rút cút tiền chuyển thành các đội coi khác uh, không ít đây là một dự uh, về uh, đọc báo và viết báo kiếm tiền Ờ, public là một trang web chuyên về đưa các thông tin về các uh, đưa thông tin về blockchain đó, tiền điện tử hoặc là các dự án ứng dụng về blockchain đó. bạn đọc báo thì bạn sẽ uh, click bằng bấm vô một cái cái cái cái, cái ngôi sao dưới cái bài viết đó hình như được 6 phút một lần và các bạn sẽ được nhận đồng token pass hoặc là nói chung là mấy đồng coi đó mình không nhớ rõ mấy đồng coi gì nhưng mình chắc chắn là các bạn cũng được coi và từ đó các bạn có thể chuyển về ví và các bạn uh, chuyển về ví mail và các bạn có thể giao dịch và bán buôn bán bình thường Library l b r i e. đây là một mạng xã hội ban đầu thì mình nghĩ nó giống như là mấy mạng xã hội khác là đăng bài nhưng thật sự không phải nó là một mạng nó là một mạng xã hội chia sẻ video và họ hỏi mình ờ, mình đăng thì thấy thấy nó cái cái giao diện cái giao diện đăng bài nó giống như thịt như youtube vậy đó nó đúng cạnh tranh với youtube nè họ mình mới xem lại cái này là mạng xã hội mới việt nam hình như là nó mới về đây hồi hồi tuần rồi mình biết qua group của ông sơn đó ở nước ngoài người ta làm cái năm trời người ta kiếm đâu hàng chục ngàn ờ, cái túc thành ờ, L LBC thì các bạn ờ, là các bạn up, up video rồi các bạn tương tác các bạn sử dụng mạng xã hội này các bạn giới thiệu người thì các bạn sẽ được túc token LBC túc token các bạn sẽ bán được hiện nay giá token này đâu là không phải không mấy đô đấy à, Tamodo nói tới Tamudo thì nó là một cái dự án khá hot nó hot hòn họ ở trong khoảng đầu năm 2020 tới giờ thì nó có vẻ như là hạ nhiệt và nghe nhiều người đồn đoán nó scam cái uh, ờ, Tamodo này thì có rất là nhiều hawker những người nổi tiếng và những người cày cuốc và nhiều người thì họ vẫn làm việc và vẫn tâm huyết với Tamodo và nhất là những người mới ở ờ, chính sách trả thưởng của Tamodo rất là đơn giản bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản ở trên uh, trang web và các bạn lấy cái link giới thiệu và các bạn đi uh, giới thiệu cho người khác thì uh, các bạn sẽ được um, 0,25 đô trên 7 tầng và tiếp theo là Thumbus Thumbus đó là một một cái trang web về làm nhiệm vụ kiếm tiền thì các bạn trên đây đặc biệt có một cái cái điểm hay đó là các bạn có thể liên kết với tiktok và các bạn có thể post video hoặc là xem video thì kiếm tiền từ tiktok được thì nghe nói à, các bạn à, lướt trên các kiếm tiền thì à, kiếm tiền online thì các bạn thấy nghe nói kiếm tiền từ tiktok à. họ kiếm tiền thông qua nền tảng Thumbus này đó được hưởng hoa hồng 5 tầng Fedora đó là một cái trang khảo sát nó cũng là làm dạng làm nhiệm vụ kiếm tiền nhưng mà tập trung khảo sát thôi tham bớt thì khảo sát rồi xem video rồi kiếm tiền tất tóc đủ thứ chân á còn Fedora thì tập trung khảo sát vừa vừa đăng ký được tặng 0,5 đô và sau đó các bạn làm khảo sát thì các bạn sẽ tích tích từ một khảo sát không phải mấy đô đấy xong mình đã nói xong nhóm nhiệm vụ nhóm nhóm dự án thứ hai và tiếp theo là nhóm dự án thứ ba ba nhóm dự án này có những điểm khác biệt rất lớn nên mình mới chia ra chứ không thì mình gom chung hết hai chục dự án rồi nhóm dự thứ ba này là những dự án mà các bạn muốn làm các bạn bắt buộc phải tải ứng dụng về còn về nhóm dán 2 thì không cần tải ứng dụng chỉ cần đăng ký trên web thôi sử dụng web sử dụng trình duyệt web thì điện thoại hay laptop gì hay, hay trên máy tính gì đều có thể làm được đó là Play đó là trình duyệt blockchain khi các bạn giới thiệu người dùng hoặc là các bạn xem quảng cáo sử dụng cái trình duyệt làm xem quảng cáo ờ, được cho phí cho trả trả, trả ơn cái tác giả hoặc là xem quảng cáo trên cái trình duyệt này các bạn sẽ được nhận đồng pass một token của cái dự án này và các bạn sẽ rút tiền thông qua ví upon cái ví mình nói ở ở ở đầu video đó AZS AZS đó là một cái ứng dụng xem video kiếm tiền mỗi video là các bạn xem video các bạn kiếm point một video là có từ 5 đến 10 point khi mà các bạn đủ à, 100 point là một đô thì bạn quyền rút về ví payem và hưởng hoa hồng tới 10 tầng khi bạn giới thiệu được thì các bạn cũng được hoa hồng uh, ép ngay nhạc uh, Me uh, thì các bạn uh, tại ép về nghe nhạc nhưng mà cái khoa học lớn nhất là tuyển uh, tuyển rep 500 point 500 point là tương đương uh, hình như là các bạn tuyển được 16 rep là 75.000 point là rút về được hai đô hay năm đô rất là lâu rồi mình cũng quên cái cái cái cái ờ, đây là một cái ứng dụng nghe nhạc giống như WeSin WeSin mà lần thì uh, mình cũng chưa làm lại nó chắc mình sẽ cập nhật WeSin WeSin thì nó cũng uh, nghe nhạc nhưng mà là karaoke của của Trung Quốc thì phải phim hay Linh hai đó là một cái ứng dụng gửi tiết kiệm và nghe nói bây giờ nó đang có chương trình tuyển rất khá hấp dẫn à, các bạn đầu tư 50k và các bạn uh, tuyển red là được 10k rất là hấp dẫn à, những người mới đăng ký họ chỉ được 5k và họ tuyển red họ được 10k cũng giống như bạn thôi tiếp theo là ứng dụng đọc báo mấy ứng dụng đọc báo này nó đại già nó khá là nhiều rồi cái này thì um, các bạn có thể tham khảo thêm cái uh, cas casina uh, đăng ký nhận đăng ký đầm mã nhập mã giới thiệu nhận 8.000 xu uh, tỷ lệ là năm xu một đồng đó nó khá thấp nhưng mà nhiều người thấy họ cũng marketing họ cũng làm mà tới bây giờ mấy app như báo hay thì cũng có bây giờ hiện nay trên thị trường nổi nổi là báo hay với casino casino thì nó quá quá quá nhiều tiêu view thì app này mình mới đào mộ lên mình mới khai quật lên nó nổi từ năm 2018 rồi nghe nói nhiều người chết chết người nhiều dùng tool âu chu gì nát hết trơn này bây giờ vẫn nó còn vẫn còn trả tiền mình mới tải về mà mới đăng nhập lại tài khoản cũ thấy có hai mấy ngàn nhưng mà do lâu quá chưa sử dụng phải sử dụng lại 4 ngàn mới được rút thì uh, app này giống như là các bạn đăng video rồi các bạn làm nhiệm vụ các bạn xem quảng cáo rồi các bạn xem video bình luận này kia kiếm tiền vậy đó thì bản bạn đã giới thiệu xong 20 dáng thì các bạn có thể uh, đăng ký tham gia ở cái link bên dưới cái cái link ở trong cái bước 1 hoặc các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn thông tin chi tiết hơn về dự án mình đã dẫn lên luôn và các bạn sau khi tham gia án thì các bạn thực hiện từng bước trong cái tài liệu của Chrome Team này để ờ, có thể nào bắt đầu kiếm tiền làm miễn phí nha tạm biệt mọi người